rực rỡ trong năm qua toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn ý chí quyết tâm bản lĩnh đoàn kết sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng khá toàn diện tạo nhiều dấu ấn nổi bật kinh tế tiếp tục phát triển chính trị xã hội ổn định an ninh quốc phòng được bảo đảm hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh đi vào chiều sâu giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa điểm nhấn là vừa phòng chống đại dịch covid một chín có hiệu quả vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội chuẩn bị và tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng để lại những ấn tượng rất tốt đẹp góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin lòng tự hào dân tộc được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng và biểu dương trân trọng cảm ơn đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước về những đóng góp to lớn vào những thắng lợi và thành công trong năm qua bước sang năm mới tân sửu 2021 năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước đoàn kết phát huy ý chí quyết tâm và những thành quả của năm canh tí 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta chúc toàn thể đồng bào đồng chí mỗi gia đình mỗi người dân việt nam sang năm mới có nhiều sức khỏe niềm vui hạnh phúc và thành công mừng xuân mới khí thế mới thắng lợi mới nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc chào thân ái và quyết thắng mến, vậy là năm mới đã thực sự đến rồi. Sau bao nhiêu âu lo, bao nhiêu gian nan thì chúng ta đã bước sang được một trang mới. Và hãy cười thật tươi, hãy bỏ lại đằng sau tất cả âu lo để cùng đón những vận hội mới cho đất nước, niềm vui an lành sức khỏe cho mỗi con người, cho mỗi gia đình. Và một lần nữa hãy cùng nhau nâng ly để nói câu chúc mừng năm mới. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin đặc biệt không giờ sáng mùng 1 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị, tối 30 Tết, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm động viên chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng đi có các đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đã đến khu vực hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, chúc Tết 60 công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đang làm công tác vệ sinh, thu gom, trung chuyển rác thải. Đây là điểm tập kết và trung chuyển rác thải lớn của thành phố Vinh. Hàng năm vào đêm giao thừa, các công nhân vệ sinh môi trường đều làm việc xuyên đêm để kịp thời vận chuyển rác thải về khu xử lý. Vì công việc, có công nhân đã 26 năm nay chưa một lần đón giao thừa cùng gia đình ân cần thăm hỏi tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới. Đồng chí Thái Thanh Quý động viên chia sẻ với những vất vả hy sinh thầm lặng của các công nhân vệ sinh môi trường đã gác lại những giây phút đầm ấm bên gia đình trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới để giữ thành phố sạch đẹp, phục vụ cho người dân du xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tiếp đó, Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc mừng năm mới đến các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố Vinh trực điều hành phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư quảng trường Hồ Chí Minh đoạn đường Trường Thi giao đường Hồ Tùng Mậu và đường Phan Đăng Lưu. Tại đây, để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn giao thông cho người dân đón giao thừa năm Tân Sửu 2021, Công an thành phố Vinh đã bố trí 25 cán bộ chiến sĩ làm việc tại khu vực này. Đến khoảng hơn 20 giờ 30 phút đêm giao thừa, cán bộ chiến sĩ tại điểm chốt đã xử lý nhiều trường hợp không chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu tỉnh ủy chúc các cán bộ chiến sĩ cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ bình yên cho nhân dân đón Tết vui xuân trọn vẹn. Cũng trong đêm 30 Tết, Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên đội quản lý điện số 3 Điện lực Thành phố Vinh đang thực hiện nhiệm vụ trực vận hành điện lưới phục vụ sinh hoạt của nhân dân 4 phường và 3 xã của thành phố. Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành điện trong thời gian vừa qua, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến tâm thế, ý thức trách nhiệm rất cao trong công việc của toàn thể cán bộ, nhân viên đội số 3 Điện lực Thành phố Vinh đã bám sát nhiệm vụ công việc để hoàn thành trọng trách của mình. Bí thư tỉnh ủy mong rằng cán bộ nhân viên đội số 3 nói riêng, Điện lực Nghệ An nói chung tiếp tục phát huy tinh thần trên vào năm mới, chúc ngành điện tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu 2021, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết động viên cán bộ, công nhân viên chức